nói tiếng thương tôi từ những ngày đầu nhấp ngôn tưởng anh nói đùa cứ vậy rồi thôi hả à. nào ngờ đâu hơn ba mươi năm tôi gặp lại anh tại đầm dáng vẻ thư sinh vẫn nói cười phong đồ cầm ly rượu trên tay tôi thấy chẳng sợ mãi may nhưng anh vẫn hạnh phúc là được hưởng trọn vẹn niềm vui cùng với đất nước bồn Em bỏ ông Em chờ anh Vậy đó mà ngày lại qua ngày Anh vẫn cứ bật rồi ừ. nay anh mới về quê Không có vợ anh theo Nên bè bạn đồng đội mới quan tâm thăm hỏi Anh nói thôi đi Vợ của anh nó quen ở thành Có máy lạnh nước phong tên Sợ cái nắng ở đầm dơi Sợ nước ao Sợ mùi Hồi đó cô ba hiền thương tôi Thì tôi đâu có khổ Đâu có phải xa bạn bè Xa xứ sở quê hương Tôi được ăn bông bồn bồn nè Ăn con ba phía của xứ đầm dơi Những món đặc sản mà ngày xưa mẹ nuôi tôi khôn lớn Xa quê hương tôi vẫn nhớ bông bồn bồn 风。